chào tất cả anh em hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu đến cho anh em những bộ đồ chơi mà để cho anh em đi chơi ở sóng giới luôn luôn có độ hiệu quả và tỷ lệ chiến thắng mà anh em không cần phải mang bất cứ một cái bộ đồ chơi nào mà cồng cành hay là to hay là có tăng tích để cho anh em đi chơi thì vừa rồi tôi cũng à, vừa mới nhập cái bộ đồ chơi này từ bên Thái Lan về bộ đồ chơi mà hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái máy nghe một tài xỉu Thái Lan bao ồn và cái máy nghe hộp tài xỉu máy phân âm mặt hộp tài xỉu Thái Lan thì anh em cũng biết về cái máy này nó hiệu quả và nó chuẩn xác như thế nào khi anh em đi chơi thì cái máy đây nó chính là cái máy phân âm mặt hộp tài xỉu máy nghe hộp tài xỉu bao ồn Thái Lan rất là nhỏ gọn anh em nhé cực kỳ là nhỏ gọn khi anh em đi chơi thì anh em mang theo cái máy này anh em có thể nhét vào túi quần túi áo hay là bất cứ đâu Đó. cái máy cực kỳ là nhỏ gọn nó chỉ nhỏ bằng à, nửa cái hộp quẹt thôi em nhé Đó. thì à, giới thiệu với anh em đây nó chính là cái công thức hướng dẫn cho anh em sử dụng cái máy nghe hộp tài xỉu máy phân âm mặt hộp tài xỉu Thái Lan bao ồn này đó thì ở đây nó sẽ có 3 chế độ dung cho anh em thì thường thường như anh em Việt Nam mình thì à, chơi chế độ thứ nhất và chế độ thứ hai đúng không ạ cái chế độ thứ ba thì à, anh em ở bên Thái dùng nhiều hơn đa số là như vậy còn à, chế độ thứ ba này thì anh em Việt Nam hầu như là chẳng bao giờ chơi toàn là tiếng Thái thôi tôi xem tôi không hiểu thì đây nó chính là cái công thức mà mặc định anh em Việt Nam mình anh em hay chơi và nó hiệu quả Đấy, tôi sẽ để đây cho anh em xem còn đây nó chính là cái cục sạc để em có thể sạc điện cho cái máy nghe hộp tài xỉu Thái Lan bao gồm này đây nó chính là cái lỗ cắm để cho anh em cắm sạc nhé anh em nhé khi anh em sạc đầy pin thì cái đèn nó tự động ngắt anh xem anh em sạc một lần anh em có thể chơi được 3 bốn ngày pin của nó thì cực kỳ là khỏe rất là trâu thì à, không làm mất thời gian của anh em nữa thì tôi sẽ đi vào test cho anh em cái máy này xem là nó hiệu quả được bao nhiêu phần trăm cái tỷ lệ chuẩn xác của nó ra sao anh em nhé khi anh em đi chơi thì em gạt nút khởi động này nó sẽ rung cho anh em một nhịp dài và sau đó anh em ấn nút đỏ một cái nó rung hai cái ngắn là nó chuyển sang chế độ thứ hai là chế độ ở đây tôi đang để lên cho anh em xem còn cái nút đen này nó chính là cái nút mà để cho anh em bắt sóng cái bộ hột nó chuẩn hơn rõ hơn và nó xa hơn Đó. tôi sẽ bật ấn nút đen một cái nó sẽ rung hai cái ngắn nữa và tôi sẽ để đây để cho anh em cảm nhận và anh em xem cái nội dung của cái máy này em nhé bộ hột ở đây thì hoàn toàn là không tăng tích tất cả nắp chén đĩa cũng là nắp chén đĩa trợ hết không có một cái nào gọi là có tăng tích anh em nhé tôi sẽ lấy một cái nắp bất kỳ test cho anh em test luôn cho anh em hai cái ngắn đúng không ạ hai ngắn ở đây sẽ có mặt một hoặc là mặt hai một hai thì anh em đánh xỉu đúng không ạ khui cho anh em một ba ba có mặt nhất anh em nhé máy báo bắt một cực kỳ là chuẩn xác một dài một ngắn đúng không ạ một dài một ngắn ở đây thì có mặt 34 thì thường thường 34 này thì à, theo tôi thì tôi sẽ bỏ bởi vì nó nằm ở giữa cái ngưỡng tài và xỉu nó rất là khó đánh anh em nhé đánh tài thì à, sợ mà đánh xỉu cũng lo thì nên là chén này là anh em bỏ thì anh em chắc nhất nếu anh em nào mà em cảm thấy anh em thích hoặc là anh em à, nhìn được những thế hột ở bên trong thì anh em có thể đánh theo ý của anh em cô cho anh em đó có hai ba bốn có mặt ba mặt bốn anh em máy báo mặt hộp cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé nhưng tôi bỏ đó, vì tôi không chắc chắn rằng là nó sẽ là ở xỉu đúng anh em tiếp tục test cho anh em này một cái dài một dài trong này có 56 đúng không ạ 56 chắc chắn đánh tài đó một dài là 56 anh em nhé vui cho anh em có mặt lục đúng không ạ 462 cánh tài đúng không ạ máy báo rất là chuẩn xác tiếp tục test cho anh em này hai ngắn máy rung hai ngắn đúng không ạ hai ngắn thì ở đây ờ, sẽ có mặt nhất hoặc mặt nhị nhất nhị anh em đánh xỉu nhất nhị xỉu Ui. có một hai ba, nhất nhị xỉu đúng không ạ máy báo rất là chuẩn xác anh em nhé đó thì tiếp tục test cho anh em thêm vài chén nữa để xem rằng là cái máy này nó phản như thế nào và nó cái tỷ lệ phản nó bao nhiêu phần trăm anh em nhé thì uh, theo tôi tôi test máy tôi cảm nhận rằng là cái máy này nó hiệu quả và nó chuẩn xác cho anh em đến 80 phần trăm những cái chén phản của nó thì đa số là nó phản những cái thế hột ở bên trong chén nhưng về cái phần báo mặt hột thì cực kỳ là chuẩn xác vẫn tiếp tục rung hai ngắn đúng không ạ Rung hai ngắn thì ờ, chắc chắn anh em đánh xỉu đúng không em đó thì đây nó chính là cái chén phản thế hột đầu tiên này có mặt nhị nhưng mà nó lại đẩy thêm con ngũ lục đó thì đây nó chính là cái chén phản đầu tiên của cái ờ, máy nghe hộp tài xỉu máy phân âm mặt hột tài xỉu Thái Lan bao gồm này đó. nhưng về cái phần báo mặt hột thì rất là chuẩn xác anh em nhé tiếp tục test cho anh em vẫn hai ngắn tiếp đúng không ạ hai ngắn thì chắc chắn bên trong này có mặt nhất hoặc là đi thì anh em đánh nhất thì xỉu đúng không vui cho anh em nhất nhị đục đúng không anh em xỉu đó, giật mình lên con lục nữa đó đúng anh em máy báo rất là chuẩn xác về cái phần báo mặt hộp cho anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm một hai chén nữa một dài một ngắn lại về cái ngưỡng giữa tài và xỉu thì cái chén này tôi thử đánh để xem cái vận may của tôi đến đâu thì chén này 34 thì ờ, tôi sẽ thử đánh xỉu Đó, nếu mà thua thì tôi chịu anh em nhé cô cho anh em Đó, có mặt 3 mặt 4 về đúng không em máy báo rất là chuẩn xác Đó, thì test cho anh em một chén cuối cùng nữa này hai ngắn đúng không ạ hai ngắn anh em đánh nhất nhị xỉu ván này là ván cuối nên tôi sẽ thử đặt hết tiền vào chén này để xem rằng là ra sao đó một ba năm có mặt nhất anh em nhé thì vừa rồi anh em cũng thấy anh em xem video thì ờ, anh em cũng thấy cái độ hiệu quả của cái ờ, máy phân mặt hộp tài xỉu máy nghe hộp tài xỉu Thái Lan bao ồn này nó hiệu quả ra sao đó anh em thì ờ, nãy giờ tôi test cũng khoảng ờ, chục chén thì nó đã phản cho tôi một chén nhưng mà nó phản là phản thế hột ở bên trong của anh em nhé anh em nhé về phần báo mặt hột thì rất là chuẩn xác tôi ờ, cảm nhận thì cái máy này phải được 8 đến 90 phần trăm cái độ hiệu quả thì cái máy này anh em nào muốn sở hữu cho mình cái máy nghe hột tài xỉu máy phân âm mặt hột tài xỉu Thái Lan này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình em nhé đó thì những cái dòng máy như thế này thì ờ, tôi mong rằng là anh em khi đi lên test hàng thì anh em mang theo nắp chén đĩa hộp của anh em lên để anh em test hàng nếu anh em nào sợ hay là có vấn đề gì đó thì ờ, bên cơ sở chúng tôi sẽ cho anh em ra quán cà phê để cho anh em test ra những cái chỗ ồn để cho anh em test cái độ hiệu quả và cái máy này bao ồn cho anh em anh em nhé đó, thì vừa rồi tôi quên test cho anh em về cái độ ồn của nó thì anh em lên cơ sở của tôi tôi sẽ có thể bật nhạc hoặc là bật bàn bật ghế các kiểu để test cho anh em xem là cái máy này nó có bắt những cái âm tạp hay là những cái âm vớ vẩn hay là những cái âm bật bàn bật ghế xem là nó có rung loạn rung bệnh như những cái máy khác không anh em nhé thì do thời lượng video của tôi cũng không cho phép nhiều thì à, video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái bộ đồ chơi những cái dòng sản phẩm về tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sớm luôn luôn may mắn